Chào toàn thể tất cả các anh em Hôm nay đã đến với kênh Lọc Phát Tài Mình sẽ bật mới cho anh em về bộ nắp âm dương Thì cái nắp này thì ngày xưa giờ thì à, chắc anh em chơi nhiều thì anh em cũng biết rồi Cái nắp âm dương của mình thì nó có rất là nhiều loại Nhưng mà cái loại hôm nay là mình mới ra Nó rất là nhẹ <coughs> Đây Cái nắp âm dương của nhà mình làm đây Nắp âm dương này nó đặc biệt Hơn những cái nắp của ngày xưa nha anh em Nó rất là nhẹ Đây anh em nhìn sơ đi Đó màu mã nó ok hơn ngày xưa cái nắp âm dương ngày xưa của anh em mình nó rất là nặng nhưng mà cái này nó rất là nhẹ nha anh em đó nhìn trên và dưới rất là ok đó mình bật mí cho anh em về cái nắp âm dương đó nhìn góc cạnh đây anh em cứ nhìn thoải mái đi nhìn trước để rồi mình test thử cho anh em xem rồi bây giờ mình bắt đầu mình lấy hộp và mình sẽ test cho anh em xem về cái bộ nắp âm dương của của của mình làm nha đây hộp đây anh em ơi đó rồi đây hộp bình thường nha anh em đây bây giờ mình sẽ bỏ một cái nắp thường đây là cái nắp thường nè anh em đó cái nắp âm dương nhà mình á lắp thường vẫn được nha thì đây là mình sẽ thử cho anh em xem thôi đây mình sẽ lắp lại một cây ngủ tam nhị ngủ tam nhị anh em thấy không nhất nhì tứ mình chỉ test mỗi thứ ba cây thôi nha anh em vì thời gian mình nó có hạn đây đó để mình chỉ cho anh em là cái cách để chơi thôi đây nhị lục tam đó đây là một cái nắp thường nha anh em rồi tiếp sau đó mình sẽ dùng tới cái nắp âm dương của mình đây cho anh em xem đây mình sẽ lắp một cây bình thường cây đây là cây đầu tiên mình sẽ lắp cây bình thường rồi bây giờ mình muốn về xỉu nha anh em ở đây hiện tại là đang tài nè giờ mình muốn về xỉu nha đây mình sẽ lắc cho anh em xem để cho nó về xỉu đây anh em thấy không hột vẫn tách rời đã đều nha anh em hột vẫn tách rời đã đều không có dùng về một chỗ nha đó nó hay là hay chỗ đó, đó hồn tách rời về tất cả các chỗ đó rồi xỉu tiếp nè anh em này anh em thấy không đó cái, cái nắp này nó hay vậy đó đây cho anh em coi lần nữa giờ mình sẽ bắt đầu á là mình chuyển nó qua tài nha này anh em thấy không rồi bắt đầu đây anh em thấy không chuyển qua tài nhanh gọn lẹ để mà chơi được cái bộ môn này á thì anh em cứ điện trực tiếp cho mình đây 0981 521 779 0966 521 779 là anh em sẽ gặp lộc phát tài đó, những anh em nào mà mới chưa biết chơi cứ mạnh dạng alo trực tiếp cho mình mình sẽ chỉ cho anh em xem về những cái vấn đề về hộp tài xỉu nè về nắp nè đủ kiểu nè đó ở ngoài ra thì bên nhà mình đó, còn bán những cái thể loại chuyên sâu hơn nhiều rất là chuyên sâu nha anh em những anh em nào cần tư vấn trực tiếp rồi thì cứ đến với mình cứ liên hệ với mình qua hai số điện thoại ở trên đây đây là chip nè anh em những anh em chơi lâu năm á chắc thì chắc nhìn nó cũng biết liền đúng không đó còn đây là kính nè đó kính soi xuyên nắp tài xỉu là cái nắp tài xỉu này nè anh em đây đó kính soi xuyên nắp tài xỉu những anh em nào mà chưa biết về kính soi xuyên nắp tài xỉu cứ liên hệ cho mình mình sẽ giới thiệu trực tiếp cho anh em và chỉ anh em nhiệt tình hơn đó. những cái loại nắp à, anh em kiếm ở trên thị trường không có những cái loại nắp nha anh em lưu ý nha những cái loại nắp cứ liên hệ với mình mình sẽ chỉ cho anh em xem về những cái loại nắp đó thường thường anh em ở dưới miền Tây á, thì sẽ chơi những cái loại nắp sơn nắp A1 nắp Châu Kiến Thành nắp Kiến Huy đó những cái loại nắp mà anh em hay chơi đây nhà mình sẽ làm đầy đủ tất cả các loại đồ luôn anh em từ hộp, chén dĩa để cho anh em chơi hộp, chén dĩa như trên đây đây là nắp cam này anh em thấy không đây là mình làm đồ mình để sẵn cho anh em coi thôi trước khi mà mình làm xong á thì không biết được đó, đây là những đồ có có tan nha anh em giống như cái bộ đồ mà nắp âm dương này nè khi anh em đi ra ngoài sòng chơi á thì nó sẽ có tan anh em lưu ý nha có tan đó nắp âm dương này có tan thử 500 á, thì sẽ bị hít còn riêng mà thử đèn led đồ này nọ thì anh em mình chơi được cái nắp nhà mình làm được nha thử đèn led thì qua được đó thoải mái nha anh em thôi thời gian á, thì anh em mình nó cũng có hạn thôi để lần sau mình làm cái món đồ khác mình sẽ giới thiệu anh em hơn rồi xin chào toàn thể tất cả anh em khi xem kênh đó thì nhớ đăng ký và like cho mình một cái nha anh em rồi chào toàn thể tất cả các anh em